các bạn Chúng tôi đang có mặt tại khu vải à, nổi tiếng của xứ sở Thanh Hà Hải Dương à, Và trên à, à, cái vườn vải của nhà ông Trần Trung Tâm là Giám đốc Dịch vụ Nông nghiệp Hợp tác xã à, Nông nghiệp Và à, với tổng số à, cây là 72 cây trên một diện tích là mẫu 2 Một mẫu 2 à, Và với giống vải là vải vải thiều chính vụ của Thanh Hà và ừ, với ờ, cái tuổi đời của vải là 12 18 năm tuổi và sau đây thì mời các bạn đến vào thăm vườn vải đã sử dụng cái silicon Phát ở trong năm qua. Ừ. Vâng. sau đây thì chúng ta đến với cây vải đầu tiên để xem là vải trong nhà dùng silic tân phát hiệu quả như thế nào ờ, ở giai đoạn đầu đang thời kỳ trổ hoa thì xem là cái sự tiến triển của hoa này ờ, và nó báo hiệu cho cái vụ năm nay là có khả quan không thì ờ, vâng thưa ông Trần Trung Tâm thì theo ông nhận xét là à, với cái vải dùng silic tân phát thì ông nhận xét cái hoa nó như nào? Ừ như những năm chúng, chúng tôi đây thì trồng vải là nó nhiều năm rồi thế thì ờ, các năm trước thì chúng tôi đa số là sử dụng cái nân ờ, NPK độc châu vâng. thế rồi là ờ, đạm trắng phú mỹ vâng. thế và đồng thời là như giai đoạn đầu là chúng tôi dùng cái loại nân nâm thao phú thọ vâng. thế thì qua các cái năm sử dụng ở ờ, các loại phân cái trên thì vâng. uh, cây là cũng rất như là đẹp vâng. thế nhưng mà uh, so với lại năm uh, năm nay là vâng. chúng tôi sử dụng những ừ. phân uh, bón chimic uh, tân pháp bắc cạn vâng. thì uh, khi mà uh, bắt đầu là thu hoạch xong đấy thu hoạch xong cái năm vụ vải năm 2022 vâng. thì chúng tôi bắt đầu mới bấm uh, tỉa ờ, những cành tăm cành chiếc trên cây vải vâng. sau đó thì ờ, chúng tôi làm quả sạch sẽ bên dưới thì trong cái tôi sử dụng là tôi bón phân uh, Sinic Tân Phát này thế vâng. thì như mức cái cây cây vải 10 uh, 10, 15 năm tuổi này vâng. thì tôi bón là uh, 0,5 kg 0,5 kg trên 1 gốc vâng. 0,5 kg vâng. Đấy, một cây này vâng. cái loại này loại phân này loại phân chinic vâng. tân tân này. này cái loại 5 cân này 5 là mình bón vào này. vâng 0,5 vâng. kg trên 0,5 kg vâng Đấy thì uh, uh, tôi tôi kết không... hợp ờ, bón với NPK là bao nhiêu uh, NPK thì tôi bón là chỉ từ một nặng đến một nặng rưỡi vâng đấy là, là, là, là kết hợp vào vâng đấy thế thì uh, nhưng mà Ờ, tôi thì tôi không không, không tưới cái, cái ờ, đằng này. Vâng. Phương pháp là tôi không tưới vâng. mà là tôi bơm nước uh, cho nó ẩm ừ, hôm trước. Vâng. Thế xong đầu là đến hôm sau là tôi mới rắc. Mình bơm nước quanh tán để cho nó ẩm Tôi đi. bơm tưới hết lượt này. Vâng. Bơm tưới hết lượt này. Vâng. Thế xong rồi ừ, cái đằng này tôi cho ra chậu. Vâng. Tôi cho ra chậu thì, thì tôi cứ đi tôi rắc đều xung quanh rồi. Ở cách cách gốc này ra Ờ, gốc vải này ra là 80 phân 80 phân thế tụi tôi cứ rất vòng vòng tuần đấy vâng. cùng với NPK một loại cùng với lại NPK vâng. một loại vâng. thế thì sau một thời gian coi là ờ, không không lâu vâng. thì tôi quan sát tôi thấy là cái lá cái lá xanh hơn xanh hơn dày hơn dày hơn dày hơn to hơn vâng, to hơn đấy đấy là về cái quan sát uh, sau khi mà sau thu hoạch và chăm bón cái cái cái phân sinic ờ, tân phát này vâng. đấy thế và đồng thời là khi mà bắt đầu là lọc uh, bắt đầu ra mà uh, bắt đầu nhú hại còn đỏ đỏ đấy vâng. thì tôi phun luôn cái cái, cái, cái đàn phân bón sinic tân phát bắc trang này là đằng uh, pha ra nước vâng. một gói này là uh, Gói, gói, gói này là bao nhiêu? Gói này 300 gram ạ. 300 gram. 300 gram. Gói này 300 gram. Vâng. Gói này 300 gram thì tôi pha ra làm 60 lít nước. 60 vâng. lít nước. 60 lít nước. Thì tức là bình bình bơm của chúng tôi là qua 18 đến 20 lít. Vâng. Thì tôi làm 3 bình. 3 bình. 3 vâng. bình. 3 bình. Thì vâng. tôi phun phun đều. Vâng. Đấy, phun đều. Ừ. cái cái cái đằng này mà khi mà uh, pha vào nước thì trong vòng từ 5 đến 7 phút vâng. là sẽ tan hết vâng. là tan hết thì bắt đầu tôi cho vào bình tôi khuấy đều đi thế là vâng. thời là phun vâng. phun thế thì phun được cho bao nhiêu cây ạ phun ừ, thì một bình ờ, ừ, nếu như một bình thì tôi phun cho kỹ cả mặt dưới lá lần lần bên trên thì nó chỉ được dăm bảy cây thôi à. rồi đấy, thế thì ba bình này nó được khoảng 15, hai hai chục cây 15 đến 15 20 15 đến 20 cây vâng. Ừ. nếu như một gói này như thế là phun một lượt vâng. thì được từ 15 đến 20 cây vâng đấy và ông đã phun được 15 ạ tôi thì thực ra là cái đằng này là nếu tôi phun cái đằng đằng ấy này thì tôi phun được hai lần hai lần hai lần Vâng. Thế còn bón này thì tôi mới bón được một lần. Một lần. Ừ. Vâng. Bón lần là lúc sau thu hoạch. Vâng. Đấy, thế còn à, còn phun thì vào giai đoạn nào? Còn phun thì tôi phun khi mà bắt đầu ra ra lộc. Vâng. Cây bắt đầu là nhú nhú lộc. Thì tôi kết hợp tôi phun cả thuốc sâu. Vâng thuốc sâu ăn lá đấy bắt đầu vào cái cái, cái phân silic tân sắt các này vâng. đấy thế thì ờ, qua quá trình sử dụng ừ, xong khoảng độ 10 năm này vâng. là đã thấy đã có cho cái, cái kết quả rõ ràng vâng. là cái lá vải nó xanh hơn vâng. nó to hơn và dày hơn vâng. đấy trồng cây nó khỏe hẳn khỏe hẳn đấy đúng không? khỏe hẳn vâng. đấy thế và tại thời điểm này thì hôm nay là ngày âm lịch là ngày hôm nay là ngày 26 26 tháng 2 tháng 2 năm Quý Mão vâng năm 2023 tức là tức là ngày 17 vâng, tháng 7. 3 Tháng 3 năm 2023. Năm 2023. Vâng. Đấy. Thì ừ. trên cái vườn vải của ông ông nhận xét cái cảm quan là tại thời điểm này hoa vải ra như này thì thì ông cảm quan là cái vải này có có có thấy cái ờ, sự cái triển vọng của nó mới so với cả vọng. mọi năm của ông trồng với cả vâng. là so với cả cái, cái, chất lượng của nó sao? Điểm này vâng. mà mình vẫn phòng trừ Ừ, thuốc sâu sâu bệnh tốt vâng thì như năm 22 là như cái cây này của tôi vâng. là được 90 cân 90, 90 kg vâng. nhưng mà mức độ như này thì mức độ lên ờ, hoa cái nó rất nó rất mập mà nó lại nhiều như này vâng. mà cứ như này mà phòng trừ ờ, tốt cho đến lúc thu hoạch thì tôi nhận định được như cây vải của tôi đây là cỡ nằm ở từ 120 đến 130 kg Vâng. Đấy. Tức là hơn so với cái kia khoảng 4 50 cân. 4 50 cân. 4 50 Đấy, cân. Vâng. Mức độ cái triển vâng. vọng như thế này. Vâng. Ờ, ông nhận xét về cái hoa này thế nào? Cái tỷ lệ hoa cái so với hoa được ở đây thế nào? Tỷ lệ hoa cái, tỷ lệ ừ, khi mà sử dụng ừ, khi mà sử dụng cái phân bón Sinic ừ, ờ, Tân Phát Bắc Giang này thì cái tỷ lệ hoa cái nhiều hơn hoa được. Nhiều hơn hoa Nhiều hơn. Vâng. Đấy, đây, đây, đây các bạn đây, xem nhé. Các bạn trông rõ Bây ràng. Bây giờ nếu như những bạn ở vùng chỉ còn nát đát là tức là hoa đực đã dụng hết rồi. Vâng. Là rồi. Thế bây còn giờ, bây giờ là chủ yếu là toàn hoa chủ cái. Chủ yếu là toàn hoa cái. Toàn hoa cái. Tới khoảng Đấy. độ 80 90% là hoa cái. 90% là hoa 90% cái. 90% hoa cái. Và 10% bạn... là... chỉ có 10% là hoa được. 10% thôi. là hoa vâng. được. Đấy. À, vâng, ờ, nhân đây thì chúng tôi cũng muốn giới thiệu với ờ, các bạn những bạn mà khu vực mà không trồng vải thì cũng không biết là hoa cái hoa đực nào, vâng. hoa nào là hoa đực, hoa nào là cái đâu. Vâng. Thì chúng tôi cũng muốn giới thiệu với các bạn rằng uh, những cái hoa ở đây nó đã lở rồi nhá thì nó là hoa đực nó rụng rồi đấy nhưng mà hoa cái là hoa nào thì đây ví dụ như cái hoa này nó có một cái vòi cái vòi ừ, ở đầu này ừ. đây đây đây ở tay phía tay tôi đây đấy nó là hoa cái đấy đây ví dụ như trên tay tôi đây đấy đấy trên tay tôi đây thì trên ngón tay đây thì chủ yếu những cái vòi đầu nhỏ ti này này đây đây đây đầu hoa đấy đầu hoa ừ, này này ừ. ở vòi này thì là hoa cái còn những hoa đực thì nó lở xòe rồi tí nữa mình sẽ tìm cái chỗ hoa đực để cho hoa, các bạn xem hoa đực thì nó nó nó, nó gần như nó lở hết lông. rồi nó lở sẽ như cái lông ừ. nhưng mà hoa cái nó không lở như thế và nó có một cái nhụy ở đầu bé ở xíu đây, như này đây, đây, các bạn và đây đây các bạn nhìn rõ này đấy, có đấy. Hai, nó nó có hai cái vòi nhụy xòe vâng có hai vị vòi nhụy xòe ra và à, nó cái này nó đang chuẩn bị lở nó đang chuẩn, đang chuẩn bị vâng, lở đang, chuẩn bị lở và cái tỷ lệ hoa cái đây rất nhiều đây trên tay tôi đây chủ yếu là toàn toàn hoa cái các bạn ạ để toàn những cây hoa nào cũng có vòi hết đấy hoặc là những cái chùm này như vậy đấy toàn vòi hết như thế này và cái mầm hoa ở đây thì ông đánh giá cái mầm hoa nó có dài hơn so với dùng phân đường nhiều mầm, không ạ mầm mầm hoa khi sử dụng cái phân bón uh, ờ, sinic tân mình mình sang những cái chùm này, thì mình những chùm này cái mầm hoa nó dài hơn dài hơn dài hơn đây bốn mươi phân 40 phân 40 phân 40 phân ạ đây 40 phân các bạn nhé đấy. đấy 40 phân cái ngắn nhất của thế nó mà, cũng phải thế mà à, tôi tôi thấy nó khác biệt một cái là khi vâng. sử dụng cái phân bón phi silic tân phát bắc trang này thì cái tỷ lệ cái cái, cái cái mầm hoa này mọc ở trong thân ra này nhiều hơn nhiều hơn à, vâng. À, đấy. vâng nó có cái đây này các bạn này thì nó mọc từ trong thân này ra rất nhiều à. nhưng mà nếu mà dùng phân thường thì nó mọc thì lệ ít thôi vâng. không đáng kể vâng. và cái hoa của nó ngắn hơn và nếu như mà sử dụng các cái phân bón khác ấy, thì trong thân nó cũng, cũng lác đác nó cũng, cũng ra có, nhưng mà có. nó gầy hơn nó gầy hơn nó gầy hơn nó yếu ngắn hơn Nhá. À, đấy. yếu hơn thì tí nữa mình sẽ làm một cái đối chứng cho bà con xem đấy đây như là những cái mầm này nó 40 phân đấy các bạn 40 phân đấy. Đấy. 40 phân mà hoa nó tươi đấy hoa nó, hoa nó tươi xanh. nó tươi nó đẹp hoa đấy. Đấy. và mình có thể sang những cây khác cây khác vâng thì mình tiếp tục mình sang cây khác nha sang cây vâng cái này 50 phân về 50 phân các bạn 50 phân ừ. cái mầm này nó phải 50 phân đây nó ra từ thân thôi đấy, mầm này. Đùa này. này vâng đấy cái này nó phải gần 50 phân. 5 gần 50 phân. Gần 50 phân. Đấy, đấy nó dài như này các bạn. Đấy, ờ. đấy mà ra từ thân nhé. Thế còn mà... Vâng. chỗ này đây. Vâng. Đây. Đâu ạ? Đây chỗ này. Đây các bạn. Cái mầm ra rất nhiều. Đây đây đây. đây. Vâng, ra trong thân. Đây. Đây. Đấy. Đây. Đây. người Đây. Đây. Đây. Đấy à. Đấy Chỗ này của nó phải đấy. gần 50 phân cái cành 50 phân Cành mầm này của nó 50 phân, phân đấy 50 vâng, phân 50 phân đấy 50 à, phân Đúng rồi 50 phân đấy các bạn Và đấy. nếu, mà như... cành à, mà chồi hoa như dài dài như thế này thì sau này vải thì chắc là bông được nhiều lắm nhỉ một chùm được nhiều lắm nó dài này thì cái cái lượng quả nó nó nhiều cành nó sẽ nhiều hơn và vâng. năng suất và, vâng. hơn là đương nhiên và à. lúc đó thì cái cành vải nó ra nó một cây cành như này mà nó nhiều quả quá thì nó chịu xuống được gần quét đất luôn khi khi mà khi mà quả nó lớn dần lên thì cái cành này nó cũng lại tương to to dần lên đúng không? Đấy, nó to tương ứng lên thì ừ, thì nó mới đảm bảo để để để nó nuôi được quả và nó nó giữ được cái quả nó, nó, nó, đỡ gãy đúng cành gãy thế nên vâng. là quả to thì cái cành này đương nhiên là đã mập vâng. khi mà cái lúc thu hoạch nhá thu hoạch nhá thì cái cành này đó cành này nó là to. nó phải to gần bằng ngón tay này đúng rồi thì nó, Đấy, mới, nó, phải to nó mới đỡ được thì nó mới giữ nó được nó cái chùm, chùm vài chục quả ở trên một chùm tôi nói nhá như mức độ chùm này nhá vâng. từ 25 đến 30 quả lúc to thì là hàng cân vải vâng đúng rồi một kg thế một thì kg. Nó, nó phải giữ được ừ, thân cả nhà nó phải to phát triển cân cân đối vâng đấy, vâng. đấy. Vâng. như thế này thì những cái vườn vải vải cổ những cái cây vải cổ những cây vải mà lâu năm khoảng ba bốn chục năm mà dùng cái phân silic này thì nó đảm bảo là nó sẽ uh, nó vẫn sai hoa đậu quả và nó sẽ cho ra lộc mầm ra từ thân này rất nhiều vẫn ra rất tốt nhưng mà uh, cái trên thân này nó còn những cái uh, rêu rêu lấm mốc như này hoặc là những cái bị lão hóa này thì uh, mong rằng tới đây ông dùng cái simic tân phát loại túi 300g anh ông phun trực tiếp vào đây phun trực tiếp vào vào, vào thân và phun đẫm đìa vào thân này vâng, ừ. phun cả vào hoa vào à, ờ, khi mà nó đậu quả xong đấy thì mình ờ, đậu quả bằng cái ờ, đầu đũa nhỏ hơn một chút ấy thì mình dùng cái túi sinic loại 300g pha với tỷ lệ 60 lít nước mình phun trực tiếp vào thân này phun phun quanh tán nếu phun như cả, mình phun cả thân thân lá quả luôn cả, thân lá quả thân lá thân quả quả ừ. và gốc nếu như ta không sử dụng túi 5 cân thì phun cả vào gốc nữa ừ. thì cái việc phun này nó làm trẻ hóa cây nó làm cho cây sẽ trẻ hóa lại như cây 18 năm tuổi này nó trẻ chỉ như 8 năm tuổi thôi nó sẽ không bị xì mủ này nó không bị xù xì trên thân này nó không bị thân thun váy váy này vầy vầy vầy vầy cốc như này nữa à. đấy và nó sẽ giúp cho cái tỷ lệ mà hoa ra từ mầm này nhiều hơn đấy thì ờ, ông cứ ờ, thực hiện là làm 3 lần mỗi lần cách nhau một tuần mỗi lần cách nhau một ờ, tuần, cách nhau một tuần. thì mình pha cái những cái cây vải của ông này này trồng ấy tôi thấy là nó ra rất nhiều là cái tầng lớp nhỉ Vâng. Từ trên đến dưới, dạ, dạ, dạ, Đã, à, từ gốc đến ngọn. Từ gốc đến ngọn. luôn. À. Người ta bảo là không có gì nhưng mình đây là lên là từ gốc đến ngọn. Đấy thưa các bạn. Ông ơi nhận xét là cái tỷ lệ hoa phân bố trên thân thế nào? Đây thưa các bạn, sang cây bên này đây. Trăm trăm luôn. Trăm trăm. Phân bố đều. Phân bố đều. Phân bố đều. Cả trên đỉnh cây xung quanh và xung quanh và dưới gốc đều Đây thưa các bạn, rất hơn bố rất đều. Đấy trên một cây vải mình lại tiếp tục đi sang những cây bên điện dạ. à. tỷ lệ hoa phân bố rất đều các bạn ạ từ gốc đến ngọn không chỗ nào là không là không có hoa cả Đấy. đây à. các bạn là những cái cây là nó ra rất nhiều trong thân đây từ ở bên này cũng vậy thưa ông là có một cái cái cái, cái những cái cành mà mới đi giờ đấy đang ra lọc đây thì ông tính thế nào à, đấy ừ, cái này là cái, cái phạm vi nó nhiều chứ đúng ra là là, là khi phát hiện nó, nó đang cây đang ra hoa tạo quả như này nhé à. Vâng. thì có những cái nọc đang chen vâng. thì mình thấy vặt nó đi à. vặt à. nó đi thì để cho nó không nuôi cái cái cái cái, cái lá lộc nữa mà, vâng, dinh dưỡng sẽ tập trung để cho cái hoa Được. và quả phát triển tốt tốt hơn đấy. đấy vậy là bà con lưu ý khi mà vải mà đang ra hoa mà ừ. có những cái Ừ. Có những lọc, lọc mới. Mới lọc dạ. lon. À. Thì ta lên cắt bỏ cái lọc lon đi. Để ta cắt bỏ đi để ta ờ, ưu tiên cái dinh dưỡng cho hoa. Đây thưa các bạn. À, trong một cái quang cảnh này rất là đẹp. Thì có thể sang những cái này. Vâng. Cây lạng vậy. hoa rất sai vậy ờ, ông có những cái lời nhắn nhủ gì với những bà con những người trồng vải ạ đấy khi sử dụng trong cái, cái đàn phân đề cái hoa nó phân bổ đều trong kể cả trong thân mình ra vâng. hết đây vâng. trên thân nó ra đấy. rất nhiều đây ra hết rất, rất, rất nhiều nó phân bố đều và đấy, như, nhìn biết được như cái cánh hoa mọc trong thân mình ra là đây. như chỗ này đấy bốn năm cm ừ, 45 cm các bạn nhé. Đây này. toàn hoa cái. Toàn hoa cái này. Đực toàn hoa cái. Rất ít và được không đáng kể. Đấy. Hoa đực đây. Có thể các bạn được có nhưng mà chỉ độ 10% thôi. Đây các bạn này. Đấy. Những cái hoa này nó hoa được này. Đây à, Đấy. tôi cũng Đấy, những cái hoa đấy. lở xòe này nó hoa được này. Ừ, cái, cái, cái đầu nhị nó nó, nó nở nó xòe như cái lơm. Xòe như cái lơm thì đấy. nó là là, được. Còn bao giờ là, nó có còn lúc mà nó, nó có, có một cái à, nhị ở đầu ấy là, là, là, hoa, hoa cái. Vâng. À. Đấy. Cái nhị ở đầu nó là hoa cái nó lở xòe dạ. ra là là hoa được và ờ, cái mầm hoa nó rất mập dạ. mà nhìn nó tươi hoa đẹp hoa này à, đánh giá tổng quan cả một cái, cái nhìn tổng quan những cái cây vải này thì ông thấy nó thế nào nó có triển vọng đầy sức sống không và cái tỷ lệ sâu bệnh ờ, khi mà dùng silic tân phát thì nó như khi nào? Và sử dụng cái phân bón silic tân phát bắc giang này thì cái nó hạn chế được cái sâu và bệnh vâng. hạn chế sâu và bệnh vâng. đấy như như hàng năm ấy, hàng năm nếu mà chưa sử dụng mà dùng cái phân bón khác ấy, thì cái sâu nó nhiều được thường thường chúng tôi để ý thì cứ từ 9 đến 10 ngày lại có một loạt sâu à. đấy mà cái cái cái cái mật độ sâu là là, là, là rất nhiều nhiều thế và bệnh vâng. bệnh thì như, như như mọi năm nữa là là là là ra trong cái giai đoạn mà hoa cái bắt đầu nở này là cái bệnh trương mai vâng. bệnh trương mai là sẽ xuất hiện rất là nhiều vâng. thế nhưng mà năm nay là là là, là từ đầu đến bây giờ khi cây phơi nhú hoa cái là tôi mới xử lý có một lần là trị bệnh sương mai được. Thế còn đến bây giờ là là, là, là, là, là cảm thấy tức là hoa nó rất là là tươi uh, khỏe thì mình yên tâm về cái cái, cái, cái, cái tình hình là cái bệnh chưa mai này sẽ không bị phá ừ, do cái vụ vải này tức là khi dùng cái phi silic dentat này cây nó khỏe à? cây nó khỏe lá nó đẹp ừ. nó khỏe lá, như này lá, nó không có biểu hiện dơ bệnh lá nó xanh vâng. vâng. lá nó xanh à, nó, xanh nó mướt ừ, nó dày nó dày nó, dày cho nên là cứng đấy trông nó bóng bóng nó có dày bóng bóng chứ bóng, như trắng mỡ luôn bóng như trắng mỡ vâng như này thì mình làm gì vì nó không có bệnh tật thì mình làm gì nó khỏe nó khỏe, nó khỏe nó đúng rồi ừ, sâu bệnh là nó cũng bị hạn chế đấy, thì qua đây thì ờ, chúng tôi cũng muốn nhắn nhủ tới những người trồng vải rằng các bạn hãy thử dùng phân bón Silic để cảm nhận được cái chất lượng phân bón trên à, những cái không chỉ là cây vải mà trên các loại cây trồng thì giúp cho cây là tăng sức đề kháng, hạn chế bệnh bệnh hại và để giúp cho cây là trổ mầm trồng hơn, sai hoa hơn, tỷ lệ đậu quả cao hơn. Vâng. Đấy, rất là đẹp các bạn. À, thưa ông là thế đến cái thời điểm này thì mình như thế này nhưng đến đoạn nào thì là là có thể là đậu được quả. Ờ, khi mà chỉ độ ờ, cái, cái cái tại cái thời điểm này nhá à. tại thời điểm này thì, sau 3 ngày nữa ba ngày nữa là hoa cái bắt đầu là nở xòe đó ba ba ngày nữa ba ngày sau là là là, là, ờ, là hoa hoa này sẽ nở xòe đó à. đấy khi mà hoa uh, cái mà nở đó thì là cỡ năm ngày năm ngày là là, là, là, là đậu, tạo tạo tạo, tạo quả đã, đã, đã đậu rồi ra đậu rồi ra đậu rồi nếu Đấy. mà cái thời tiết mà không mưa gió như thế này thì cái việc mà đậu quả thế này sẽ chắc rất tốt thì chắc là, là, là, là thời tiết như này mà không mưa đó thì thì cái tỷ lệ đậu quả là rất là cao à. rất là cao Đấy. thế thì uh, uh, người dân trồng vải của địa phương tôi đấy thì ừ, cũng đã có rất nhiều ừ, kinh, kinh nghiệm à. trồng vải nhiều năm vâng. bởi vì mình chúng tôi tự hào là địa phương tôi là có cái cây vải thiều tổ vâng. cây vải thiều tổ thế nhưng mà uh, người ta uh, sử dụng cái đằng này đi thì khi mà người ta chưa có bằng chứng chưa, chưa có đối chứng chưa có đối chứng ừ. thì người ta cứ nghe xem sao vâng. thế thì vâng tôi là cũng cứ mạnh dạn là năm nay là năm nay tôi, năm nay là ông là là với tư cách là giám đốc hợp tác xã của đúng rồi. Tráng Liệt đúng không? Của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Thanh Sơn. Xã xã Thanh Sơn. Xã Thanh Sơn. Vâng, của thì cả tôi xã Thanh Sơn. mạnh dạn vâng. tôi làm anh làm thí điểm đây. Thí điểm vườn nhà mình luôn. Vâng, thế thì tôi thấy này đấy. trên vâng. cơ sở nó nó có cái cái tác động nó rõ rệt này là, uh, rất như là khả khả thi khả quan như này thì ờ, trên cái cơ sở như thế này thì tôi mới là tuyên truyền rộng rãi phổ biến mọi người cho toàn thể người dân trong địa phương. Vâng. Đấy thế thì uh, trong cái năm nay là cũng ờ, nhiều người dân là người ta đến tham quan người ta nhận định tức là cũng đã thấy thấy có hiệu quả hơn hiệu quả rõ rệt rõ rệt à, à. anh có thể nói rõ là là cho bà con mà về cái họ tên địa chỉ của anh ở đây để để, để khi này khi tới này mà có dịp mà bà con ờ, nó đã đậu quả rồi bà con muốn đi tham quan thì ở đây là có một cái khu sinh thái đồng bẩm đồng mẩm đồng đồng mẩn đồng mẩn đồng mẩn, à. đồng mẩn. là sinh thái à. của về vải đúng không đúng rồi thì à. anh có thể là như này để bà con biết có thể đến tham quan đây được ừ. tôi thì uh, uh, tên tôi là, uh, Trần Trung Tâm Trần Trung Tâm Trần Trung Tâm à. giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Thanh Sơn à. huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương à. đấy thì uh, khi mà cái vườn vải mà sử dụng phân bón Silic Tân phát Bắc Giang này mà uh, nó tốt như này vâng. thì ừ, cũng là, là là tôi tin tưởng là cái mùa vải năm 2023 này chắc chắn là sẽ có rất nhiều điều đoàn khách vườn vải mà Đúng. có sử dụng silic tân phát để cho nó nó có hiệu quả cao vâng. để so sánh với vườn vải khác đúng không? Vâng. Rất uh, mong muốn rằng là ông sẽ ờ, làm cho vườn vải nó đẹp hơn để bà con uh, qua cái qua vườn vải này vâng. để, để, để bà con nhận biết được phân silic đối với cây vải để sử dụng cho cây vải nó tốt hơn. Vâng. Tôi sẽ cho bà con Ờ, thưởng thức thấy nó nó nó, nó, nó có cái, cái cái kết quả ờ, ờ, rõ rệt thì và... Vâng. bà con tin tưởng và uh, chắc chắn những cái năm tiếp theo là uh, bà con sẽ vâng, phân vâng. bón dạ. à, cảm ơn ông dạ. đã tin tưởng vào sản phẩm của công ty chúng tôi và chúng tôi mong muốn rằng lần sau quay trở lại đây thì tất cả diện tích vải không trong xã mình và trong huyện à, Thanh Hà ứng dụng với phân xịt tân tác để cho cái à, năng suất chất lượng hiệu quả cao và đặc biệt là giảm cái sâu bệnh giảm cái độc hại cho người dân và để à, ta lấy lại được cái thương hiệu à, vải Thanh Hà xứng đáng với đúng cái tên của nó từ xưa và đến đây thì à, ông có thể thông cho các bạn biết cái số điện thoại của ông để à, những cái bạn mà muốn học hỏi về cái kinh nghiệm Ờ, chăm sóc vải bằng cái phân silic hoặc là người ta muốn uh, sau này muốn đặt mua vải thì liên hệ với số điện thoại nào? Tôi thì uh, uh, số điện thoại là 0977 480 978. Vâng. Đấy là số uh, thứ nhất, số thứ hai là 036 760 1465. Vâng. Hai số. Vâng. Các bạn ơi, những bạn nào trồng vải muốn quan tâm về cái à, phân bón Silic Tân Phát của chúng tôi thì hãy liên hệ với tôi là mình Bình Thanh số điện thoại